bước về đây sao thui nước chia vô xa thu buồn em và anh cách chia bởi con sông dài cuối mùa ngàn đêm trăng sáng long lanh lòng em bỗng nhớ đến anh thầm mơ có chiếc cầu xin giờ đây cầu giáo thương